sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để bác thấy được độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt khi vào chơi mình chỉ cần bật cái máy báo dung lên thôi đó cái máy báo dung rất là nhỏ gọn này các để trong người túi quần lá đúc đâu cũng được các nhá đây bây giờ em sẽ đắc thử này một cái là nhất nhất xỉu đúng không ạ đó nhất xỉu đúng chưa chén này không dung không dung là có 3 hoặc 4 này một là các bác bỏ qua hai là các bác ưng tài ưng xỉu thì các bác đánh thôi đó có 4 ngũ này ngũ tài đúng không ạ đó ngũ tài lục tài tiếp này bốn dung lục tài không dung ba bốn bốn ngũ tài tiếp này đó ngũ tài nhị xỉu đó đây này như vừa rồi mình đã nói đấy ạ nhất nhị nó cũng vẫn lên tài bình thường bởi vì nó là phản thế hột 10 chén thì có chơi cái bộ hột có chỉ dính một chén thôi nói chung là nó cũng không đáng kể đúng không ạ đây này chén này là chén phản này nhị đây có nhị nhưng mà nó lại ra tài đây này nhất xỉu đó nhất xỉu lục tài